Xin chào các bạn, chào mừng quay trở lại với series dinh dưỡng dành cho bà bầu và phụ nữ sau sinh Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trả lời một câu hỏi là khi mà mang thai thì mình ăn đu đủ có gây sẩy thai hay không? À, và Câu hỏi này à, được trả lời là bởi vì Anna cũng nhận được rất là nhiều những cái thắc mắc của các bạn inbox cho Anna, gọi điện cho Anna những cái người bạn của Anna đang ở trong độ tuổi sinh nở chuẩn bị có con và đang mang thai thì đều rất là quan tâm đến cái chủ đề dinh dưỡng này đó cũng chính là lý do tại sao mà Anna lại dành thời gian rất là tâm huyết nghiên cứu tìm tài liệu đọc thêm tài liệu áp dụng với cả những cái thực tế ờ, để mà mình có thể đưa ra được những cái thông tin giúp làm sao cho chị em phụ nữ chúng ta có một thai kỳ thật là khỏe mạnh với một chế độ dinh dưỡng đủ chất mà vừa hỗ trợ được cho thai nhi phát triển toàn toàn diện mà lại còn hỗ trợ cho mẹ được khỏe mạnh và sau khi sinh em bé thì bản thân mẹ lại hồi phục vóc dáng một cách nhanh nhất. Thế thì trước tiên mình sẽ nói đến đu đủ xanh Đu đủ xanh, bạn có thể nhìn thấy đây là một uh, trái đu đủ xanh Và trong cái đu đủ xanh này này thì nó có hai cái uh, hoạt chất mà khi mà người ta thử nghiệm ở trên chuột Thì thấy rằng là đúng là nó có tác cái động và làm gây uh, tăng cái nguy cơ sẩy thai, tăng co bóp tử cung Đó là PLE và papain và cái POE và papain này nó sẽ tác động trực tiếp lên cái tử cung của ờ, những chú chuột mang thai và uh, nó đã có có cái kết quả là không mong muốn là có nhiều con chuột đã, đã bị sẩy thai đối với papain thì nó hoạt động như là hormone progesterone và oxytocin uh, nó gây to co bóp tử cung và nó lại tốt khi mà sau khi bạn đã sinh em bé khi mà bạn đã sinh em bé xong á, thì bởi vì sao bởi vì là oxytocin nó cũng chính là một loại hormone mà kích thích để mà tiết sữa nên bạn có thấy rằng là khi mà mình sinh xong thì ông bà mình hay cho mình ăn cái món là uh, đu đủ hầm với cả chân giò để cho nhiều sữa đấy đúng không ạ đó thực ra đu đủ hầm với với cái gì cũng được <laughs> với xương cũng được không cần phải với chân giò đâu <laughs> nha à, <laughs> thế còn uh, khi mà mình uh, sử dụng cái đu đủ chín thì sao uh, trong đu đủ chín ấy, thì khi mà nó chín rồi thì nó lại còn không không bị những cái đặc tính giống như đu đủ xanh nữa à, với đối với đu đủ xanh thì không ai mà dám thử nghiệm trên người để biết được cả nhưng do những cái kết quả mà thử nghiệm trên chuột cho nên là người ta đã có những cái kết luận là bà bầu uh, nên tránh cái loại đu đủ xanh này trong cái quá trình mang thai còn đu đủ chín thì ngược lại đu đủ chín thì nó lại là một cái sản phẩm mà vừa có tính mát này mà trong đây nó lại có một cái uh, gọi là độ nhờn nhất định giúp cho bôi trơn những cái khớp và giúp cho da của chúng ta đẹp hơn trong đu đủ chín cũng có nhiều những cái uh, hoạt chất sinh học uh, đặc biệt là nhóm carotenoid và chính cái nhóm đấy nó sẽ giúp cho chúng ta chống lại những bệnh mãn tính chống lại ung thư và giúp cho thai nhi phát triển tốt hơn đu đủ chín cũng à, là một loại chất sơ hòa tan và nó giúp giảm cái tình trạng táo bón của thai à, của những cái thai phụ à, cho nên khi mà chúng ta mang thai thì chúng ta lại nên ăn đu đủ chín đó cho nên là xanh là một chuyện và chín là một chuyện đúng không ạ tuy nhiên chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều chúng ta cũng nên là ăn luân phiên một tuần chúng ta có thể ăn từ 2 cho đến 3 lần và mỗi lần chúng ta có thể ăn từ 100 gram cho đến 300 gram và chia ra có một điều mà bạn cần phải lưu ý đó là trong cái quá trình bạn chọn đu đủ à, bởi vì sao bởi vì đu đủ à, khác với dưa hấu dưa hấu có một cái lớp vỏ rất là dày còn đu đủ thì lại có một cái lớp vỏ rất là mỏng và gần như là sát cùng với cả cái cái ruột bên trong cho nên mình chọn mình phải rất là cẩn thận à, để mà phân biệt được đu đủ mà bị chín bởi thuốc hay chín tự nhiên chín cây á thì à, nó khá là dễ dàng thôi đầu tiên á cái trái đu đủ mà chín cây bao giờ á nó cũng có một cái lớp mà gọi là lớp à, À, lớp như là lớp bụi á, à, gọi là như kiểu một cái lớp mờ mờ phủ lên trên cái cái cái bề mặt của cái trái đu đủ và nó không bóng còn cái quả đu đủ mà chín thuốc á, thì nó rất là bóng thứ hai là à, đu đủ chín cây à, nó sẽ có những cái biến chuyển đầu tiên là bạn phải thấy cái cuống của nó nó phải vàng tương ứng với cái quả tức là nó phải có cái độ vàng đi thứ hai nữa là bạn thấy rằng là đu đủ chín nó sẽ chín không đều như quả này là nó đang trong quá trình chín này bạn thấy nó sẽ chín không đều nó sẽ có mảng xanh xong rồi nó sẽ có mảng vàng tức là nó trong một uh, trong một cái trái đu đủ nó sẽ có nhiều những chỗ chín hơn những chỗ không chín đồng thời là thi thoảng nó có những cái đốm đen như thế này thì là đúng này và nó chín là bạn thấy rằng là từ từ cái núm của nó cũng có những cái biểu hiện của chín cho đến uh, toàn quả đu đủ à, khi mà nó chín hơn thì nó sẽ giống như cái quả này này đó bạn để ý chưa nữa là đối với đu đủ chín bạn cũng có thể kiểm tra giả sử bạn lỡ mua rồi bạn cũng có thể bổ ra trong trường hợp mà trái đu đủ đã chín rồi bạn sờ và bạn sẽ cảm thấy mềm đi kèm với cái việc là vỏ bên ngoài của nó phải vàng đều và không có gọi là đều một cách 100% nó vẫn phải có những cái đốm à, sau đó khi mà bổ ra thì bạn sẽ cảm thấy là nó có vị thơm và ăn rất là ngọt đấy là đu đủ chín cây Thế còn nếu mà là đu đủ chín thuốc thì nó sẽ có hai trường hợp như thế này Hoặc là bên ngoài vỏ rất cứng nhưng bên trong đã mềm rồi Tức là vỏ bên ngoài còn xanh mà bên trong đã mềm rồi Hoặc là vỏ bên ngoài thì đã vàng rồi Nhưng mà bổ ra thì bên trong vẫn còn cứng Đấy chính là cái đu đủ mà chín thuốc nữa là đu đủ chín thuốc á, thì nó sẽ không ngọt à, ngoài ra nó không có cái mùi thơm như đu đủ chín cây rất là dễ phân biệt à, như vậy là bạn đã thấy rằng là cái cách mà mình lựa chọn đu đủ cũng rất là quan trọng à, bạn à, nên chọn à, trong những cái siêu thị này hoặc là những cái cửa hàng à, hoặc là những cái cái cái nhà mà trồng gọi là những cái trang trại trồng đu đủ ấy mà bạn biết sẵn là người ta ờ, sẽ ờ, có những cái sản phẩm mà có chất lượng tốt và không sử dụng thuốc bởi vì thực ra Anna thấy là đu đủ cũng rất là dễ mọc rất là dễ trồng thôi ờ, nó cũng ra rất là nhiều quả cho nên là cũng chẳng có lý do gì mà mình lại phải thiếu cẩn thận đến cái mức độ mà mình lại chọn những cái loại đu đủ mà không gọi rõ nguồn gốc đặc biệt là khi mình đang mang thai và bạn nhớ rằng là bất kể một loại trái cây nào nhắc lại là chúng ta cũng cần luân phiên với những loại uh, hoa quả rau củ và tất cả những loại thực phẩm khác uh, bạn à, sẽ có thêm thông tin về đu đủ và bạn đã biết rằng là đu đủ nào thì ăn được đu đủ nào thì không ăn được trong cái à, quá trình mà mình mang thai xin chúc bạn có một thai kỳ khỏe mạnh và nếu bạn thích thông tin này xin hãy giúp Anna à, chia sẻ thông tin này vào những cái hội nhóm để cho Jobo có thể kết nối được nhiều hơn với những cái bà bầu và giúp cho tất cả chúng ta đều sẽ có một chế độ dinh dưỡng thật là tuyệt vời trong quá trình mang thai Anna cảm ơn bạn rất nhiều vì đã ủng hộ chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại